Sau đây tôi xin uh, giới thiệu với các thầy cô các uh, chức năng cơ bản của cái phần mềm uh, Microsoft Teams trong uh, giảng dạy trực tuyến. À, ta mở phần mềm Microsoft Teams lên và uh, đăng nhập vào tài khoản đã được uh, cấp. Thì uh, uh, đầu tiên khi mở phần mềm Microsoft Teams lên thì sẽ xuất hiện cái nhóm của tôi như thế này. Bây giờ ở khung bên trái ta thấy là có các chức năng hoạt động hoạt động là nơi mà uh, tương tác mà có liên quan đến uh, có nhắc đến bạn hoặc là những cái thông báo mà bạn uh, đã ra bài uh, ra bài tập uh, uh, hoặc là sinh viên uh, nộp bài tập rồi vân vân là cái phần hoạt động phần thứ hai là trò chuyện là cái không gian mà bạn sẽ tương tác với uh, uh, sinh viên thông qua um, Ờ, hình thức nhắn tin hoặc là uh, uh, gọi điện uh, live stream cái thứ ba là chức năng nhóm chức năng nhóm này là chức năng tạo uh, lớp học và môn học và thêm các thành viên rồi uh, bắt đầu giảng dạy vân vân ta sẽ đi sâu vào chức năng nhóm này cái chức năng thứ tư là chức năng bài tập là cái nơi mà các thầy cô sẽ giao bài tập cho ờ, tự luận và trắc nghiệm cho sinh viên chức năng thứ năm là chức năng lịch lịch là cái uh, không gian mà các thầy cô sẽ lập lịch uh, cái kế hoạch uh, giảng dạy uh, kế hoạch họp hoặc hay là uh, họp luôn thì ta sử dụng chức năng là học ngay còn uh, nếu như ta muốn lập lịch là Ờ, đến thời điểm nào à, cái kế hoạch à, họp thì ta sẽ bấm vào cuộc họp mới cuộc gọi là quản lý những cái cuộc gọi à, mà bạn đã gọi hoặc người khác gọi cho bạn hoặc là bạn có thể là sử dụng danh bạ thêm danh bạ để gọi cái chức năng thứ tư là chức năng tẹp là cái vùng là cái không gian mà lưu trữ những cái tập tin à, của bạn rồi là uh, những cái um, trả lời bài tập của học sinh vân vân ta đi vào chức năng nhóm để tạo một nhóm mới thì các thầy cô ta kích vào nhóm kích vào nút tham gia hoặc tạo nhóm uhm trong cái vùng không gian à, tham gia hoặc tạo nhóm này thì có hai cái chức năng một là ta sẽ tạo ra nhóm mới hoặc là các thầy cô sẽ được mời người khác mời tham gia vào nhóm bằng cách ta sẽ nhập mã cái nhập mã này ta lấy ở đâu thì tí nữa ta, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô để lấy cái mã này để gửi cho sinh viên à, tham gia vào lớp bằng hình thức là tham gia nhóm bằng mã và để tạo nhóm ta tích vào nhóm ở đây có bốn bốn loại nhóm trong đó ba loại nhóm sau này có hai cái quyền là quyền uh, riêng tư và quyền uh, công khai uh, nhóm lớp học này chỉ có một cái quyền duy nhất đấy là quyền riêng tư và thông thường ta sẽ chỉ có các thành viên trong ờ, lớp thì mới biết hoạt động của lớp sau đó ta kích vào lớp học ta bấm vào ta nhập vào tên lớp học thông thường ta sẽ đặt là tên lớp sau đó tên môn ví dụ tôi đặt là mô tả này ta có thể là nhập vào mô tả hoặc là bỏ qua ví dụ ở đây tôi bỏ qua ta nhập ta thêm học viên vào lớp bằng ba cách mà tôi đã hướng dẫn các thầy cô ở trên lớp rồi thì ở đây ví dụ tôi sẽ sử dụng là cách là thêm thành viên à, vào lớp à, bằng tính năng là uh, à, Refine Microsoft Teams để tôi thêm là những cái lớp mà có số lượng sinh viên đông thế đối với nhóm sau khi tạo xong <clears throat> thì sẽ xuất hiện ở khung bên trái này xuất hiện một cái tên nhóm mà ta vừa tạo và có một dấu ba chấm bên dưới là có ờ, một cái dòng có tên là chung thì cái dòng chung này này là cái không gian mà cộng tác của cả lớp tức là tất cả thành viên trong lớp để có thể tương tác được ví dụ sinh viên có thể trao đổi với à, giảng viên sinh viên có thể trao đổi với à, sinh viên ờ, hoặc là là giao bài tập mà thầy à, giảng viên giao bài tập cho sinh viên thì nằm ở trong cái cái cái, cái phần chung này kênh nó gọi là cái kênh chung khi di chuyển lên uh, kênh chung thì ta thấy là uh, có những cái thẻ cái thẻ thứ nhất là thẻ bài đăng bài đăng ở đây thì thông thường là ờ, để cái giờ dạy mà đạt kết quả tốt thì ờ, các thầy cô giáo nên ờ, có một cái nội quy là đề nghị ví dụ tôi đã soạn sẵn một cái nội quy của cái lớp ví dụ tôi làm như sau tôi uh, copy cái nội quy của lớp học dán vào đây Đúng, tôi uh, dán vào đây và Ví tôi đặt là nội quy của lớp học như thế này view như này thì thì chọn màu mà tôi uh, à, lên đây là nội quy của lớp là đề nghị trong quá trình giảng dạy thì đề nghị các bạn sẽ không chat quá nhiều nếu thực sự không thực sự cần thiết và để ý cái lịch học thường xuyên mà theo tuần hoặc theo tháng và ờ, các thầy cô giáo sẽ post vào đây sau đó trong quá trình giảng dạy thì ờ, không nên là, là bật micro quá nhiều mà ta nên là tắt đi lúc nào cần phát biểu thì ờ, để tập trung vào bài giảng thì lúc nào mà ta cần phát biểu thì ta hãy à, bật micro lên để trao đổi hoặc à, hỏi đáp với thầy ờ, và cái cuối cùng là khi mà thầy giao bài ấy, thì, thì, thì có cái hạn ấy thì chúng uh, các bạn sinh viên nên uh, là nộp cái bài theo đúng hạn ví dụ như thế tôi uh, thông báo với nội quy của lớp học ví dụ như thế cái thứ hai Ờ, có thể ví dụ thông báo cái lịch giảng dạy ví dụ ở đây tôi chuẩn bị sẵn theo ờ, ví dụ như là theo tuần tôi uh, cũng post vào đây để sinh viên là có thể là là sẽ nắm được ví dụ thế tuần ví dụ tuần à, tuần 6 chẳng hạn ví dụ thế và tôi bot lên ví dụ tuần 6 tôi uh, gửi lên để khi sinh viên vào là sinh viên sẽ sẽ nắm được cái à, cái cái lịch học cái môn này rồi cái thời gian học để các em vào đúng giờ mà yêu cầu ờ, xem trước những yêu cầu của các thầy cô giáo ví dụ tôi yêu cầu cho cái, trong cái tiết một này chẳng hạn thì uh, sẽ học từ 8 giờ đến 8 giờ 45 và và và và yêu cầu là sinh viên phải đọc trước tài liệu thì tôi sẽ giao tài liệu à, đính kèm vào đấy là cái không ờ, cái cái phần bài đăng trong bài đăng này ngoài cái tính năng định dạng thì ta có thể đính kèm tệp tin ta có thể là gì ạ à, sử dụng những cái ờ, tính năng là cảm xúc cái biểu hiện uh, biểu tượng cảm xúc và một cái tính năng cực kỳ ờ, là quan trọng trong cái um, phần mềm Microsoft Teams này là ta sử dụng cái tính năng là họp ngay à, họp cái, cái, cái cuộc họp tôi bấm vào đây và ở đây có các tính năng là ta có thể bật tắt camera luôn à, nếu như ta chỉ muốn là trao đổi ờ, bằng ờ, lời thì ta có thể tắt à, cuộc họp này ví dụ như là à, tôi nhập vào tiêu đề của cuộc họp ví nhóm như tiết à, môn thông tin và tôi tắt camera hoặc bật lên sau đó tôi có thể là, là thậm chí nếu như không muốn là dạy lúc này tôi có thể là lên lịch cuộc họp và lên lịch là sẽ dạy sau vào cái ngày này giờ này thì là sẽ tự động là sẽ họp tuy nhiên là tôi sẽ chọn là họp ngày <coughs> đây là cái tính năng của là họp họp trong Microsoft Teams à, thì, thì trong cuộc họp trong lớp học ấy trong lớp học thì uh, nếu như có các thành viên thì các thành viên sẽ nằm hết ở đây ở đây là tôi chưa có nên là, là sẽ không có không thấy một thành viên nào ngoài những người tổ chức ừ, cái ở cái khung bên trái này ở cái thanh mà giữa màn hình à, bên trái thì ta thấy là cái đây là cái nội dung à, thời lượng của cuộc họp sau đó đến cái bật camera để ta có thể nhìn thấy người à, nhìn thấy sinh viên ta có thể bật tắt tiếng nói uh, bật tắt mic uh, trong quá trình giảng dạy à, và gì chia sẻ tính năng chia sẻ này là một trong những tính năng rất là hay tí nữa tôi sẽ tập trung vào cái tính năng này đến cái phần thêm hành động ta bấm vào nút thêm hành động thì ta thấy sẽ có những cái chức năng à, như thế này trong những chức năng này ta hãy sử các chức năng quan trọng đấy là ừ, à, làm mờ cái nền à, đằng sau của giảng viên rồi là bắt đầu ta ghi để lấy cái đoạn video là minh chứng video đã giảng dạy với nộp cho phòng đào tạo à, ví dụ như là tôi ờ, tôi bật à, camera lên tôi thấy là giả sử đằng sau ờ, đằng sau của tôi này, là cái nền mà nó có quá nhiều chuyển động tôi muốn làm mờ cái nền để người học sẽ tập trung vào giảng viên thì tôi bấm vào nút thêm hành động và chọn làm mờ nền thì ngay lập tức cái nền đằng sau này, này sẽ là được làm mờ để cho là sinh viên sẽ tập trung vào cái lời à, giảng giải của uh, thầy giáo ở đây tôi ờ, sẽ tắt ờ, camera sau ta bấm bắt đầu ghi à, thông thường là đầu cuộc họp ấy à đầu cái à, tiết giảng ấy thì ta nên bấm vào là bắt đầu ghi à, khi mà các thành viên đã đến đầy đủ rồi thì ta nên là bấm bắt đầu ghi để ghi lại cái video nộp cho phòng đào tạo đấy là cái nút thêm hành động thì trong lúc thêm hành động ta thấy có hai cái tính năng là tương đối là là là, là, là quan trọng thì ta sẽ sử dụng ờ, như thế cái tính năng thứ cái, cái cái chức năng tiếp theo đây là hiển thị cuộc ờ, thoại thì trong quá trình giảng dạy live stream thì uh, sinh viên có thể trao đổi với uh, tương tác với uh, thầy cô giáo hoặc là thầy cô giáo có thể uh, trao đổi với sinh viên thông qua cái khung là Ờ, hội thoại này bằng hình thức chat thì ở đây ví dụ Đấy, thì ngay lập tức sinh viên sẽ nhận à, nhận được cái thông tin này và nếu như cần thiết trao đổi thì các em sẽ trao đổi cái à, nhóm này cái à, chức năng tiếp theo là chức năng nhóm thì các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy thì giả sử như là các em mà sinh viên mà tắt bật tắt mic nhiều quá thì có thể đẩy sinh viên đấy uh, ra khỏi lớp hoặc là sẽ cho sinh viên chỉ là người mà tham dự thôi tức là không có quyền là bật rồi tắt mic hoặc là, là, nữa và tính năng cuối cùng đấy là tính năng gác máy tính năng gác máy là ta muốn dừng cuộc họp ừ, tức là ừ, cuộc à, cái cái tiết dạy là kết thúc thì thông thường ở đây <coughs> thông thường ở đây thì thầy giáo nó sẽ yêu cầu sinh viên thoát ra trước ờ, thoát ra hết đã sau khi mà sinh viên ờ, thoát ra hết thì ờ, thầy cô mới bắt đầu bấm nút gác máy để đảm bảo là cái video của mình là là được lưu ở mức độ là tốt nhất mà ở đây tôi xin giới thiệu một cái tính năng cực kỳ quan trọng và đấy là tính năng chia sẻ tôi bấm vào cái ờ, biểu tượng chia sẻ thì trên ờ, màn hình sẽ xuất hiện những cái tính năng chia sẻ ờ, bao gồm màn hình bao gồm cửa sổ bao gồm là tập tin PowerPoint hoặc là ta chỉnh chiếu trên một cái bảng trắng thì màn hình này tôi chọn tính năng đầu tiên là tính năng màn hình thì tất cả những cái thao tác mà các thầy cô thực hiện là trên cái màn hình máy tính của mình à, dạ, tất cả các sinh viên sẽ quan sát được thì à, ta có thể chiếu tập tin Word ta có thể là ở đây ta có thể làm các thao tác hướng dẫn cho sinh viên sử dụng à, hoặc là cái website mà liên, liên kết đến à, các tài liệu à, mô tả các à, phương trình phản ứng hóa học hoặc là ờ, vân vân thầy cô có thể thao tác ở đây rất nhiều đối với cái tính năng chia sẻ màn hình máy tính của mình để kết thúc cái việc mà chia sẻ màn hình thì các thầy cô ờ, thấy là có một cái biểu tượng là dừng chia sẻ ở góc dưới màn hình đây có biểu tượng là dấu uh, x chéo thì ta bấm vào đó thì như vậy là sẽ quay lại cái màn hình chính uh, của cái live stream cái tính năng à, thứ hai cái tính năng chia sẻ thứ hai mà tôi muốn à, à, nói đấy là tính năng trình chiếu PowerPoint để trình chiếu một tập tin PowerPoint ấy, thì ta bấm vào nút duyệt đợi một chút vì sẽ xuất hiện bao giờ là xuất hiện đấy tính năng là cái cái chức năng tải lên từ máy tính của tôi tôi bấm vào tính năng tải lên máy tính của tôi tôi chọn là tận cái tập tin PowerPoint và cái quá trình tải cái tập tin PowerPoint này được tải lên khi tôi, tôi trình chiếu như này thì trên màn hình của sinh viên sẽ xuất hiện là cái màn hình giống như màn hình của giáo viên như này tôi có thể là di chuyển à, các slide tiếp theo hoặc là quay lại uh, các slide trước để sinh viên uh, để tiến trình giảng dạy là thực hiện theo đúng kế hoạch và kết thúc cái việc là trình chiếu PowerPoint này thì tôi sẽ bấm vào nút dừng trình bày để quay lại cái giao diện là là, là chính của livestream ở đây tôi ờ, sẽ giới thiệu thêm một cái tính năng chia sẻ thứ ba đấy là kích nút chia sẻ chọn bảng trắng và đợi một chút là để phần mềm à, sẽ sinh ra một cái không gian à, bảng để ta bắt đầu tương tác với à, sinh viên như vậy là cái không gian bảng là đã hoàn thành thì các thầy cô có thể ở đây ta có thể chọn các à, bút màu bút này có thể là xóa này xóa những cái viết trên bảng này hoặc là có thể di chuyển những cái hình ảnh trên bảng ví dụ tôi là, là dạy toán chẳng hạn tôi muốn là à, hỏi sinh viên là 3 cộng 5 bằng bao nhiêu ví dụ thế đấy ví dụ này thì màn hình sinh viên cũng sẽ quan sát được cái này và cũng tương tác được với cái bản trắng này thì ví dụ như sinh viên sẽ bấm vào này xóa cái dấu này đi và ghi vào đây là 3 cộng 5 bằng 8 và thì tại màn hình có thấy cô giáo ví dụ như chấm điểm chẳng hạn đúng rồi thì ta có thể khoanh ở đây và ghi là đúng ví dụ thế để kết thúc cái việc là à, này thì ta bấm vào nút là chia sẻ đấy là những cái tính năng uh, trong màn hình uh, à, PowerPoint một số cái tính năng chính ờ, trong quá trình ừ. giảng dạy các thầy cô ta có thể là à, tham khảo thêm khi mà uh, cái giờ tiết dạy mà livestream mà là kết thúc ấy thì sẽ thông báo là Ờ, đang lưu cái bản là uh, lưu cái tiết dạy lưu cái video dạy trực tuyến này vào trong uh, uh, OneDrive uh, nên là ta hãy đợi <coughs> ở đây đấy là cái không gian chung các thầy cô lưu ý đấy là không gian chung nhé à, ờ, tí nữa ta sẽ có một cái không gian riêng nữa thì ở đây tính năng thứ hai là tính năng tẹp ta kích vào nút tệp những cái mà ta tải về thì đã lúc nãy đã được đẩy lên đây thì ngay lập tức có một cái tài liệu lớp học giáo viên thì ta nên à, đẩy cái tài liệu vào trong à, cái thư mục tài liệu lớp học này và vì sao vì tất cả những cái tài liệu nằm trong lớp học này thì sinh viên à, chỉ có thể là xem và học thôi không thể xóa hay sửa được nếu như nếu như các thầy cô mà đẩy bên ngoài như thế này thì sinh viên có thể là khi đăng nhập vào sẽ thực hiện là cái thao tác là xóa được ờ, xóa được cái tài liệu này Đấy, do đó các thầy cô lưu ý nếu như tập post lên các tài liệu cho sinh viên học tập hoặc giao bài tập về nhà nghiên cứu trước thì ta nên đẩy vào cái tài liệu lớp học này sinh viên cũng có thể đẩy lên nhưng mà tuy nhiên là tài liệu của sinh viên mà đẩy lên sẽ nằm ngoài cái thư mục tài liệu lớp học này đấy là cái tính năng tệp khi để mà đẩy à, để để đưa tài liệu lên thì các thầy cô chọn thư mục tài liệu lớp học chọn tải lên hoặc là muốn tạo thư mục mới trong tài liệu lớp học này theo để phân loại cho dễ thì các thầy cô kích vào nút mới chọn là thư mục có thể soạn luôn tài liệu Word, Excel rồi PowerPoint vân vân ta có thể soạn trực tuyến luôn ở đây đây là cái thế mạnh của phần mềm à, bọc à, cái phần mềm team à, cái class notebook ấy, đây là cái không gian mà các thầy cô à, trong quá trình giảng dạy thì ta có thể là ghi lại cái nhật ký của cái tiết học của thầy giáo nhật ký chung của cả lớp cái sổ tay chung của cả lớp mà cả thầy giáo hoặc và sinh viên đều có thể ghi được vào quyển sổ đấy hoặc là cái uh, những cái mà sổ tay của các sinh viên à, tôi không tập trung quá nhiều vào cái cái, cái chức năng này tôi sẽ đi vào cái chức năng bài tập đối với chức năng bài tập này ta bấm vào nút uh, get start đợi một chút để cái um, phần mềm là có thể là là có những cái khởi tạo ban đầu ta bấm vào nút create ở đây là có hai cái um, hai cái chính uh, chức năng chính là assignment và quiz thế assignment này thông thường là dùng để tạo các tài liệu uh, các các bài tập về phần uh, tư luận còn quiz là thông thường dùng để tạo các ờ, bài tập dạng trắc nghiệm thế đây đầu tiên tôi sẽ tạo bài tập dạng ờ, tư luận trước tôi mở lên đây là tôi sẽ nhập vào cái ờ, nội dung của bài tập ví dụ tôi đã chuẩn bị một nội dung sơ bộ như sau để tôi sẽ liệu câu hỏi của tôi thế nào là hệ sinh thái đây là những các chỉ dẫn các thầy cô có thể hướng dẫn sinh viên là là đầu tiên phải là ờ, cái bước một là phải làm nào bước hai làm nào thì thầy chỉ ghi ờ, một số cái điểm ờ, để cho sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận cái nội dung trả lời của đầu bài ở bên dưới nếu như cái chỉ dẫn hoặc là cái đầu bài này nó dài quá thì ta có thể đính kèm luôn cả nội dung luôn bằng à, cái chức năng là add resort đây là cái điểm chấm point là cái điểm chấm thì nếu như các thầy cô chấm điểm cái bài tập này là dưới ờ, chấm điểm 10 thì ta nhập số 10 đây à, chấm những cái điểm khác thì ta chọn là Arabic à, đây là cái bài tập này được ờ, áp dụng cho lớp là lớp nào ờ, cho toàn bộ sinh viên này thời dạ. gian ta phải nộp bài là à, đây thời gian là 11 giờ 59 à, ờ, ngày đây ta bấm vào nút assign để bắt đầu giao bài thì ngay lập tức ở giao diện sinh viên sẽ có một cái thông báo ở đây là có một cái bài tập để vào làm và đối với cái dạng thứ hai là trắc nghiệm thì ta kích vào nút quay chọn quy tôi bấm vào new form bắt đầu yeah tôi nhập vào đây là cái tài khoản đây là cái ờ, giao diện là đây là cái giao diện chính và cái không gian để tạo cái bài trắc nghiệm thì ở đây có hai cái ờ, chức năng quan trọng là biểu mẫu mới hoặc là bài kiểm tra mới ở đây tôi sẽ chọn chức năng là bài kiểm tra mới bởi vì biểu mẫu mới thì thường là gắn với một cái khảo sát nào đó để làm bài kiểm tra thì ta kích vào bài kiểm tra mới và tiêu đề của cái bài kiểm tra này ví dụ như là bài kiểm tra hết chương 2 chỉ dẫn thì ta có thể là ghi là ví dụ thế ví dụ ví dụ vậy ở đây là sau khi kích vào nút thêm câu hỏi ấy, thì có rất nhiều loại câu hỏi có thể là câu hỏi một đáp án câu hỏi nhiều đáp án câu hỏi dưới dạng ý kiến câu uh, câu hỏi dưới dạng uh, bình chọn xếp loại uh, câu hỏi mà kết quả trả lời dưới dạng ngày tháng vân vân vân ở đây rất nhiều thì các thầy cô ta có thể là sẽ tham khảo thêm ví dụ tôi tạo ra câu hỏi dưới dạng lựa chọn thì tôi click vào lựa chọn đây ví dụ như là là tôi đã chuẩn bị sẵn một số cái nội dung uh, của cái câu hỏi uh, trắc nghiệm Mưu tối ờ, sản đây là ví dụ câu hỏi nào mà đúng thì ta tích vào là đúng nếu như ta muốn là thêm cái thông báo là bạn trả lời rất tốt thì ta kích vào đây ta chọn đúng rồi ví dụ thế và điểm tôi cho là ví dụ đây là 5 điểm chẳng hạn ví dụ ta tích vào thêm câu hỏi thứ hai là vẫn là câu hỏi lựa chọn nhưng mà câu hỏi à, bắt buộc ví dụ thế và nhiều à, câu trả lời ví dụ thế nếu như có nhiều hơn hai đáp án thì ta thêm tùy chọn dương thế ở đây ví dụ như hai cái trên này là hai câu trả lời đúng thì tôi tích vào cả hai và điểm ờ, cho cái câu trả lời thứ hai là 5 điểm và câu này là câu có nhiều cái đáp án và trả lời là bắt buộc đối với câu trả lời số 1 cũng là câu trả lời à, ta xem trước xem à, đây đây là bài kiểm tra đây và ta à, quay lại cái phần mềm ta bấm vào grade chọn quiz và đây ta có chọn cái à, cái bài kiểm tra vừa tạo bấm vào nút next đây như vậy là bài kiểm tra đã bắt đầu là trong quá trình tải lên hệ thống sau khi uh, chọn và điểm chấm rồi thì tôi bấm vào nút assign để bắt đầu giao bài Nên như vậy là ngay lập tức là sinh viên sẽ nhận được bài là bắt đầu vào làm bài tập ở phần grade này chính là phần uh, điểm chấm ở đây là chưa có sinh viên nào nên là ta chưa thấy nếu như có nhiều sinh viên thì hiện à, danh sách sinh viên của lớp ở đây và đối với cái dạng bài là trách nhiệm trong quá trình sinh viên làm điểm bao nhiêu là sinh viên sẽ nắm được và kết quả sẽ hiện ở đây còn đối với cái dạng tư luận đối với dạng tư luận thì ờ, ta quan sát ở đây là hiện nay trong lớp chưa có sinh viên nào và đồng thời là không có sinh viên nào là nộp bài đây ờ, cái phần dưới cũng cũng cũng thế thì bây giờ đối với sinh viên nếu như ta ừ, ừ, sinh viên vào làm bài sẽ kích vào đây ở đây là vì không có chưa có một sinh viên nào nên là tao sẽ rất khó test khó test Này, tại giao diện sinh viên thì sẽ thấy là có hai cái bài tập mà thầy vừa giao đây là bài 1 bài đây là bài 2 sinh viên vào và sẽ mở lên mở bài 1 lên thì ở đây là không có sinh viên nào nên là sẽ hot tôi cũng xin trình bày là những cái tính năng cơ bản như thế thì trong quá trình giảng dạy các thầy cô sẽ nghiên cứu thêm thì trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã xem